anh <laughs> đó hết uh, hết bảo chưa sư dạ hết rồi anh con lành rồi nó bị cái bị có hai ngày thôi à. bị hai ngày biết chừng nào gặp được mấy ông gặp được ông nhân nhân kiên <laughs> anh anh đăng xe lên facebook đó hả anh kiên ừ, ừ. dạ rồi dạ à, chúng con kính thỉnh sư bắt đầu bài học nay ạ à. quý vị có boss bài lên không hay là tự tôi phải đi kiếm kinh? Dạ có, dạ có dạ, đang dạ. sư bắt đầu giảng là tôi con boss lên đó. Dạ dạ dạ. Để con đưa lên ạ. À. Dạ để đưa lên, đưa lên, đưa lên. Đây mình kinh ngọn lửa sư. Dạ kinh ngọn lửa. Trời lạnh quá giảng kinh này cho nó ấm. <laughs> Dạ. sư có thấy cái màn hình không ạ? À? dạ tôi thấy à thấy ông nhân như kia ông kiên chứ không thôi là được với thấy bài kinh thôi sư đẩy cái cái cái screen qua một bên là nhiều khi nó qua bên cái trang kia sư chỉ thấy cái tựa kinh thôi dạ đúng rồi dạ đúng rồi anh kiên bắt đầu và ờ, xe bài lên in kiên dạ. dạ dạ bà con ráng học cho xong cái bộ này ờ, học xong năm cuốn năm cuốn này cũng như cũng như là cũng có một cái khái niệm về kinh điển dạ. khái niệm về kinh tạng rồi hôm nay mình à, sẽ học về cái bài kinh ngọn lửa ừ. kinh ngọn lửa là sao cái kinh này thì mình để là kinh ngọn lửa đó thì à, bà con không có rõ ý lắm không mà bà con nếu mà cái này mình dịch là kinh nhấm lửa đó thì bà con nghe nó cách thức nhấm lửa ác ý này mình dịch là cái cách thức nhấm lửa kinh nhấm lửa đó kinh nhóm lửa ừ, kinh nhen lửa ừ. thì dễ hiểu hơn tức là cái nội dung bài kinh này đó là nói về là cái à, cách thức tu tập thức giác chi ừ. và tuyệt đại đa số bà con Việt Nam mình ấy, à, đi chùa cầu phúc cầu lộc cầu tài cầu duyên ừ. chứ còn hiếm có người mà cầu giải thoát cho nên những cái vấn đề giáo lý ừ, ừ, quan trọng hàng đầu á, thì mình đến lại là, là mù tít thí dụ như ừ, mang cái tiếng là phật tử nhưng hỏi chứ tứ diệu đế là cái gì ấm ớ Ờ, bát chánh đạo là cái gì ẩm ớ ờ, thất giác chi tứ niệm xứ tứ chánh cần là cái gì ẩm ớ không thì ở đây thất giác chi đó là một cái cách phân tích khác nha tôi nói thiệt chậm nha thất giác chi là một cái cách phân tích khác ờ, của đức phật về cái con đường giải thoát thay vì mỗi khi ở những chỗ khác thì ngài nói là tứ niệm xứ là con đường giải thoát rồi khi ngài nói về tứ diệu đế đó, thì ngài nói bạc chánh đạo là cái con đường giải thoát ờ, nhưng mà ở kinh này đó thì mình lại thấy là, là ngày dạy là thức giác chi là con đường giải thoát làm sao ừ. mình thấy một bên thì nói chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp còn bên thì tính tấn định định tuệ rồi bên thì thân thọ tâm pháp không ờ, thận trừ tu bảo không nhưng mà ở trong cái kinh này thì mình lại thấy ngài nói bảy cái điều mà người phật tử không có để ý đó thì uh, ờ, thấy là lạ thấy sao mấy cái bảy cái này gọi là sao bảy cũng được giải thoát được không bảy cái, cái cái điều kiện giải thoát bối chăn gá tức là gọi là bô thí gia ăn gá tức là điều kiện đưa đến giải thoát ừ. làm sao thì cái bảy điều đó mình kể cho nhanh ha kể cho nhanh mà con có khái niệm đó là chuyện trước hết đó là cái niệm giác chi tức là chánh niệm tức là tứ niệm xứ đó ừ, tứ niệm xứ đó nhập chỉ riêng cái, cái niệm giác chi là mình đã thấy là, là, là đủ hết cái pháp môn tu hành rồi đó niệm giác chi là, là chánh niệm thứ hai là, là trạch pháp giác chi tức là trí tuệ nào niệm giác chi là sao có nghĩa rằng thì là biết rõ thân tâm nó đang ở trong cái tình trạng như thế nào Đấy. nó như thế nào Đấy. về thân thì thở ra thở vào biết rõ thở ra thở vào dài ngắn biết rõ không rồi tiếp theo là các sinh hoạt ờ, lớn bé ví dụ như đi đứng nằm ngồi luôn luôn biết rõ không biết rõ ờ, cầm lên để xuống biết rõ co tay duỗi tay biết rõ và ở đây tôi cũng nói luôn là có rất nhiều người phật tử Việt Nam không có đọc kinh tạng cho nên họ rất là khó chịu khi mà họ nghe dạy rằng là chánh niệm là sự tỉnh thức biết mình trong mọi tình huống kể cả trong lúc đi vệ sinh thì họ chịu không nổi vì họ nghĩ tu là phải ghi gớm lắm tu là phải y áo trang phục ngon lành không lên ngồi trước bàn phật chỉ có đâu mà, mà, mà vô trong toilet cũng còn tu nữa cho nên có cái ông đông lên chữ quá chừng chữ ông nói cái này chắc phải hỏi lại ừ, chắc cái này phải hỏi lại hỏi lại mấy vị thiền sư sao chứ làm gì có cái vụ mà tu mà ở trong toilet nhưng mà ổng không hề biết một chuyện à, tức là chánh niệm là sự biết mình trong mọi tình huống trong mọi hoàn cảnh trong mọi giây phút trong mọi điều kiện Ừ, chánh niệm và vì sao phải biết mình như vậy là bởi vì là khi mình biết mình rõ như vậy đó thì mình mới không bỏ lỡ cái cơ hội chứng đạo bởi vì mình rất có thể là mình chứng đạo trong chính điện rất có thể là mình chứng đạo trong thiền đường rất có thể là mình chứng đạo trong toilet rất có thể là mình chứng đạo trong lúc mình tắm mình ăn à, mình co duỗi tay chân ừ, làm việc mình có thể chứng đạo trong phòng ngủ ở ngoài vườn à, ở trong nhà bếp phòng khách à, bất cứ nơi nào chỉ cần cái duyên lành mà nó hội đủ à, thì mình có thể chứng đạo cho nên <clears throat> cái chánh niệm ấy, nó không có phải là một pháp môn tu đặc biệt trong một cái hoàn cảnh đặc biệt trong một cái môi trường đặc biệt mà nó là luôn luôn ừ, cho nên trong kinh đức Phật ngày dạy gọi là sappatika là chánh niệm nó có lợi ích trong mọi tình huống mọi không gian mọi thời gian là chỗ đó chánh niệm nó quan trọng vậy đó và xưa nay mình sinh tử là bởi vì mình là chỉ sống theo cái kiểu là chết rồi mà chưa có chôn có nghĩa là mình ăn mình nói mình buồn mình vui mình tiện mình ác đi đứng nằm ngồi hít thở vào ra mà không biết như cái xác vậy đó à, rồi mình tưởng là mình sống thì thật ra đó là mình chỉ là có mặt mình chỉ là tồn tại chứ phải là sống sống mà đúng cái nghĩa cái chữ sống à, thì không phải là chánh niệm và trí tuệ mới gọi là sống Đúng không thì cái cái chánh niệm nó có cái là lợi ích là buổi đầu á là nó giúp cho mình ổn định kiểm soát được thân tâm nhưng mà giải thoát nằm đâu nó nằm ở chỗ này khi mà anh kiểm soát một thời gian dài như vậy đó, thì trên cái nền tảng của cái sự biết mình đó, đó thì cái trí tuệ anh nó mới làm việc đấy nó mới làm việc khi mà anh kiểm soát thường xuyên như vậy sẽ có một ngày anh nhận ra rằng là cái gọi là cuộc đời đó nó chỉ là cái sự lắp ráp của vô số điều kiện của vô số sinh hoạt lớn bé vô số những lần buồn vui thiện ác vô số những bữa ăn những hơi thở những lần co duỗi nhúc nhích động đậy ừ, của tay chân chứ ngoài ra không có cái gì gọi là tôi và của tôi hết mà cái này phải ngại buổi mình thấy không mà phải là người sống trong cái chánh niệm thường trực và miên mật ừ ngày này qua ngày khác tháng này qua tháng khác năm này qua năm khác cả đời như vậy đó có người đủ duyên họ chỉ nghe cái pháp môn niệm xứ họ chỉ tu tập và trong tích tắc là họ chứng đạo có người phải mất ờ, cả đời có người phải mất nhiều kiếp à, là chỗ đó nhớ ha nên cái, cái cái điều kiện giác ngộ đầu tiên đó chính là chánh niệm này cái điều kiện thứ hai đó là trí tuệ mà trong trong thế giác chi thì ngày không có gọi tên là trí tuệ mà ngày gọi là trạch pháp giác chi trạch pháp ở đây là sao là biết là, là trong từng cái giây phút mà mình chánh niệm hết thở vào ra biết rõ đi đứng nằm ngồi cũng biết rõ thì trong cái giây phút đó đó mình cũng đồng thời mình biết rõ thêm một chuyện nữa là tâm tham đang có mặt tâm sân đang có mặt và mình biết cái này là có hại cái này có lợi cái này là thiện pháp cái này là bất thiện pháp này biết rõ biết biết biết cái này là cái cần phát triển cái này là cái cần phải loại trừ cái biết đó đó được gọi là trạch pháp giác chi không? bây giờ bây giờ cái gì bây giờ các vị thấy nó quan trọng rồi đó để thấy giác chi chuyện đầu tiên vô là tỉnh thức biết mình trên cái đây thứ hai là biết rõ biết phân biệt cái chữ quý chữ giá này nghĩa là phân biệt biết phân biệt à, cái này thiện nè cái này bất thiện nè cái này à, phải loại trừ liền nè không cái này là bụng xỉn nè cái này là ganh tị nè à, cái này ganh tị nè cái này là tham thích nè cái này là bất mãn nè à, phải có phải cái, cái trí và cái đó trí nó đâu nó ra nó do ba nguồn văn tư tu thì cái văn ở đầu tiên đó là phải là do học giáo lý chứ còn ừ, không chịu học giáo lý thì cũng khó lắm. bởi vì tôi đã có tiếp xúc với rất là nhiều tử khi không học giáo lý đó lúc mà tu tập đó họ không biết cái gì thiện cái gì bất thiện họ không biết thí dụ như trời nóng thì mình khó chịu cái chuyện diễn họ hiểu là điện đương nhiên nhưng mà trong kinh nó không cái khó chịu đó cái bực bội đó là tâm sân họ chỉ hiểu chữ sân nên nghĩa là hờn giận căm ghét nóng nảy ý hướng bạo hành bạo lực bạo động không thì họ mới gọi đó là sân nhưng mà trong ờ, giáo lý mình đâu có, đâu có định nghĩa cái cục gì sân đó là sân thô rồi cái mà mình hiểu đó là sân thô còn cái sân tế đó ừ. Ờ, ngay cái lúc mà nóng nực ờ, cũng khó chịu mình ăn mình đang ăn ngon mà mình cắn nhầm cái lưỡi của mình đó là cũng sân mình ăn nhầm cái ớt mình khó chịu đó là sân mình đang ăn ngon lành vậy đó mà mình nghe một cái đùng dứt mình đó, là sân đó, là sân sợ cũng là sân giận cũng là sân bất mãn khó chịu cũng là sân phải học mới biết không rồi cái ganh tị bụng xỉn cũng vậy mình mọc mình biết à, ví dụ như có nhiều người họ họ họ thắc mắc chỗ này là ờ, của tôi thì tôi phải giữ là tôi xài chứ bắt thì tôi phải cho thì cái đó gọi sao gọi là bổn sẻn được nhưng mà cái người có học thì họ biết họ biết cái này là bổn sẻn không bởi vì là mình mình ví dụ như mình đi tu thiền mình miếng điện ấy mình hành lý mình đem theo đâu có nhiều một cục xà bông tắm thôi hoặc là có một tiếp kem chống nắng nhỏ xíu bằng ngón ngón, ngón chân cái vậy đó không rồi cái gì cũng chút chút chút thuốc cảm thì mình đem theo hộp đủ xài rồi thuốc tiêu chảy mình đem theo chuyện vĩ thôi mình đâu đem theo nhiều phải không à, cái gì cũng chút chút chút rồi bây giờ mình qua tới nơi rồi bạn tu của mình bị mình tính đem ra mình cho nhưng mình nghĩ bụng mình cho mốt mình lấy gì mình xài rồi họ nghĩ cái, cái suy nghĩ đó là suy nghĩ hợp lý suy nghĩ đó là đúng không bây giờ đem hỏi 7 tỷ người trên thế giới cái suy nghĩ có đúng không à, mình đi mình không có đem theo nhiều mình đem có theo cũng tí à. rồi giờ mình đem mình cho người khác mình lấy gì mình xài cái suy nghĩ nó quá hợp lý đúng không nhưng mà cái người hành giả mà có trí đó có trạch pháp họ biết đây là bụng xịn bụng xịn này bây giờ tôi giải thích tại sao là bụng xịn mình thử tưởng tượng nha mình thử tưởng tượng đi mình mình gặp người thân của mình ấy máu mũ ấy, người máu mũ của mình hoặc là cái người mình thương mình yêu mình quý mình kính ừ. thì lúc đó mình có toan tính nhiều như vậy không mình có toan tính là mình đem theo không bao nhiêu mình phải giữ lại mình xài không nhưng mà đặc biệt cái người kia họ không phải là đối tượng mình thương kính thì bắt đầu mình mới toan tính đấy cái nó lắc léo nó làm nghề chỗ đó, đó mà mình không biết mình không biết đó là bụng xịn thấy chưa thấy chưa được canh tị mình thấy cả trăm hành giả vậy nó mà sao mà sao mỗi lần gặp cái, cái bà cái mình không có thích là tại vì bà, bà trẻ trẻ hơn mình mà đẹp hơn mình mà mình đó thì mình là tự giải thích mình nó không đó phải, phải canh tị tại vì bà nói nhiều đó, tôi khó chịu vì bà có tánh hay khoe tôi khó chịu bà hay la cà với mấy hành giả khác tôi khó chịu bà có vẻ thân mật với thiền sư tôi khó chịu tôi khó chịu là bởi vì bà không có nết <coughs> xin lỗi bữa nay cũng còn ho hên là mình dạy từ sai em còn nó lây chết luôn à, tôi đâu có phải canh tị đâu tại tôi ghét cái nết xấu của bạn nhưng thật ra đó là canh tị bởi vì chỉ cần bạn bạn già một chút bạn xấu một chút bạn mập một chút bạn ốm một chút bạn đen một chút bạn dốt một chút bạn nghèo một chút là mình đâu có, có chịu đúng không mà tại vì lần này là bạn mà bà, bà, đẹp một tí và cái trẻ mình tí bà hình như có vẻ hơi có tiền tí bạn nói nó hơi dễ thương tí bà hơi được lòng mấy người chung quanh tí à, bà thấy thì mình thấy thiền sư có vẻ là chú ý tới bà tí cái mấy cái tí tí tí tí đó làm cho mình khó chịu mà mình không có ngờ mình không biết đó là bụng là lời ganh tị mà mình cứ nói là tôi ghét cái nết các bạn à, tôi ghét cái nết xấu các bạn đấy nhớ nha cho nên cái trạch pháp giác chi là sao là biết rất rõ biết cái gì thiện cái gì bất thiện à biết cái gì là ái cái gì là tự tự tâm người không học không có biết cái đó cái trạch pháp nó không có này không có mình không có phân biệt được cái lúc nào gọi là từ tâm mà lúc nào gọi là tham ái có nhiều người mình nhìn họ mình thương liền nhưng mà cái người có trí tuệ biết cái thương này là tham ái hay là từ tâm nó khác nhau bây giờ từ tâm là sao từ tâm là mình trong sáng và nhẹ nhàng à, không có câu móc là câu móc móc o đó trong sáng nhẹ nhàng không câu móc thì cái đó được gọi là tự tâm thí dụ như là bây giờ là mình mong cho người đó mình gặp ai mình cũng thoải mái thanh thản nhưng mà gặp mặt cái thì mình mát mẻ mình không có lòng hờn giận căm ghét ai mình mong mong cho mọi người được thấy người ta vui vẻ được khỏe mạnh người ta tu tập tiến bộ mình cứ mong người ta cứ được như vậy hoài được cái mắt nhưng mà sau khi chia tay rồi lòng mình trong sáng là sao là không có cái cái gợn đục của cái tình cảm riêng tư à, còn nhẹ nhàng có nghĩa là sao nghĩa là ừ, họ không trở thành cái gánh nặng trong lòng mình cứ là họ được như mình muốn thì cũng thì mình vui mình tùy hỷ còn không được thì thôi nhưng mình không có lấy làm nặng lòng còn câu móc là sao câu móc nghĩa là có cái gì đó nó riêng tư à nó móc riêng trong đó đó là tự tâm còn cái cái cái ái là sao cái là cũng thích cũng thương đó nhưng mà nó nặng lắm quý chị mình thương người ta mình muốn sở hữu người ta đấy mình muốn sống gần người ta và khi người ta không được như mình nghĩ đó mình nặng nề lắm đấy và cái thương nó gắn liền với cái quyền lợi của mình cảm xúc của mình đấy tôi ví dụ chỉ đơn giản thôi tôi vào trong một cái thiền viện có hai cô đây có hai cô một cô thì tôi đối xử bằng tâm từ thấy cô cũng biết tu hành thấy xa quê mà thấy tu nữ cũng nghèo tội nghiệp hoặc là phật tử đi tóc tai đầy đầy đủ thấy tội nghiệp thấy cô không biết gì trơn tội nghiệp cũng giúp giúp được gì cô tôi giúp rồi sau khi mà hấp thấy mặt cô rồi tôi về phòng tôi quên mất tiêu tôi có lo chuyện của tôi rồi mai chiều hôm sớm tình cờ gặp nhau ở đâu thì tôi giúp được tôi giúp xong tôi trở về tôi quên mất tiêu đó là tự tâm còn bây là ái nè ái nè bây giờ nghe ái nè tôi gặp bà tôi khoái mà tại sao tôi khoái tôi khoái cái ánh mắt của bà cái nụ cười của bà cái giọng nói của bà cái dáng cái, cái bóng sắc của bà cái sắc vóc của bà rồi sao nữa tôi mong được gặp nữa và khi không gặp tôi hơi nhớ nhớ Đấy, và mai này tôi thấy họ bảo thân với người khác tôi khó chịu tôi, tôi nói nôm na là tôi ghen đó tôi ghen đó và bà trở thành gánh nặng trong lòng của tôi trong khi nếu mà tôi thương bà bằng cái lòng từ thì nó nó, nó, nó nhẹ lắm gặp thì giúp đó, gặp mà cần nha cần mới giúp không cần thôi mà khi mà bà khuất mắt rồi là là lòng tôi cực kỳ thanh thản nhẹ nhàng không đó là từ đó còn cái cái cái cái ái là thích nhưng mà muốn ở gần người ta muốn sở hữu người ta muốn người ta thích trở lại mình mình muốn người ta đừng nghĩ đến ai đừng hôn dù thấy cánh hoa tươi đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ đừng tắm chiều nay biển lắm người là thua cái đó là thuộc về ái rồi mà không có trầm pháp không có biết cứ nói thì tôi mến để bà tù tôi mến mến mến con khỉ móc tại sao đứa khác mình không mến mà mến ngay cái con lan con cúc con đồng ý con hương là sao trạch pháp đó là trạch pháp này trạch pháp giác chi này nhớ nha ờ, và biết rõ rằng cái này nè nó có hại cho chuyện tu tập của mình cái này có hại cho chánh niệm của mình cái này nó hại cho định của mình này nó hại cho tuệ của mình cái này nó hại cho niềm tin của mình này nó hại cho sự tinh tấn của mình cái này nó hại cho tàm quý của mình và biết rõ như vậy đó là trạch pháp giác chi ờ, à, tỉnh tỉnh giác chi à, niệm trạch cần giờ tới cần giác chi cần là sự nỗ lực siêng không có muốn bỏ cuộc tiếng Pali gọi là ờ, là, là có nghĩa là không có muốn là bỏ cuộc ừ, anikhitatthurata không muốn bỏ cuộc ừ. cái chuyện gì cần làm là làm không có vì một lý do nào mà bỏ cuộc như ngài sẽ là phát ngày nói mà phạm Vu có nhiều lý do để mình làm biến mình để mình bỏ cuộc sớm quá trẻ quá mệt đi xa mới về mệt quá mình chuẩn bị đi xa không một là đi, sắp đi xa hay là đi xa mới về hoặc là trời lúc này còn sớm quá trễ quá lúc này đang nóng quá nực quá đang lạnh quá đang đói đang khát vân vân ngày nói mình có nhiều lý do để mình làm biến mà trong khi cái tình tấn thứ thiệt cái này là anh nick kích và chúng ta là không có bỏ cuộc ừ, cái chuyện cần làm thì làm gì cần làm nên nó có hai một thấy là bất thiện là tránh thấy bất thiện là tránh ừ, thấy bất thiện là tránh ví dụ như bây giờ mình biết mình ở cái chỗ đó nó sướng thiệt đó nhưng mình nếu mình tiếp tục ở đây là cái biện pháp mình nó bị sụt lùi à, là mình bỏ không mà mình lại chỗ kia biến hơi cực một chút đi bộ hơi xa một chút chỗ đó ờ, nhà mé to thấp tè ở nóng lắm ạ ban đêm lạnh lắm ạ ồn lắm hôi lắm à. nhưng mà mình ở đó mình biết mình tu tập tốt hơn cũng ráng đó thí dụ như vậy nó gọi là tinh tấn tức là cái chuyện cần làm là làm không có sợ khó chuyện cần làm thì làm chứ không có bị cám dỗ không có bị cám dỗ không bị thử thách không bị ngọt không bị đắng để, để khiến mình bỏ cuộc thì đó được gọi là tinh tinh tấn nhớ nha cái này quan trọng lắm á tinh tấn trong cái thiện à, và trong cái ác trong cái ác cái là nỗ lực tránh còn trong cái thiện là nỗ lực trao dồi nữa không đó gọi là gọi là cần giác chi gọi là niệm trạch cần không? rồi hỷ hỷ là niềm vui cái này cần lắm rất là cần bởi vì uh, xe nó chạy nó phải có xăng không mình sống ở đời mình trong đời, đời sống tâm lý mình nó phải có một cái sự hào hứng một sự thú vị nào đó thì mình mới tiếp tục mình đi nữa không mà cái hỷ giác chi này nè nghĩa nó sâu lắm à. à nghĩa nó có hai cái là gì cái thủy thô và cái hỷ tế cái hỷ thô là mình cần đến như mình cần nghe cái này nè mình cần nghe băng giảng nè rồi mình cần ờ, gặp gỡ thiền sư gặp gỡ thầy bạn là mình mình coi kinh sách mình vui ha à, rồi mình suy tư về thì ờ, Phật pháp giáo lý rồi đó gọi là, là cái đó gọi là hỷ thô cái hỷ mà nó cần đến cái sự hỗ trợ của năm căn vật chất không? cần phải có nghe có nhìn có đọc không còn cái hỷ tế là sao cái hỷ tế trong kinh kia rất rõ ở trong Kalama có tại bà con đâu có đọc vấn đề là không đâu Đấy. cái hỷ tế đây có nghĩa là khi mà mình có giới thanh tịnh tự nhiên cái lòng nó vui chưa còn nữa khi mà cái giới thanh tịnh cái lòng tự nhiên nó vui rồi. nó vui là vì vì thế mình sạch á à, chưa còn nữa khi mà hành giả sống có niệm có định ấy, à, mới có giới có nghĩa là mình mới kiểm soát được thân nghiệp và khẩu nghiệp mình đã thấy vui, rồi à, bây giờ qua tới cái, cái, cái, cái thứ hai đó là kiểm soát được ý nghiệp đó cái game mới kiểm soát thân mười khẩu thì cái thứ hai mới game kiểm soát ý nghiệp có nghĩa là hành giả sống bằng định hoặc là bằng tuệ bằng định nghĩa là tu samatha chỉ còn ờ, bằng tuệ nghĩa là tu vipassana hay là niệm xứ thì cái tu cái samatha đó là sao là giả tập trung vào một cái đề mục ví dụ như là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng niệm phật pháp tăng thiên giới thiên đây khi mà hành giả chú tâm như vậy tập trung như vậy đó Đấy thì cái năm truyền cái nó vắng mặt nghĩa là không còn thích cái gì không còn bất mãn cái gì không còn buồn ngủ không còn bị lăng tăn chuyện cũ trạo hối không không còn hoang mang nghi hoặc nói chung năm năm truyền cái khi mà hành giả sống tập trung trong cái samatha trong định trong định học á định mà tuệ học giờ tôi đã định học trước khi mà vắng mặt năm truyền cái tự nhiên hành giả thấy vui à khi mà năm truyền cá nó bắt mặt thì cái bước đầu tiên là gì là có năm chi thiền tầm tứ hỷ lạc định đấy thì cái hỷ nấy nè là cái hỷ té ừ. cái hỷ này không có cần cái sự hỗ trợ của các cái giác quan vật chất cái hỷ này là mình cứ nhắm mắt yên là tự động nó có rồi không cần thấy không cần nghe sờ chạm ngửi mùi lưỡi nếm không cần mà lúc bây giờ khi mà cái tâm nó tịnh thì tự nhiên nó vui mà cái này phải làm giả tu tập mới biết cái này và tôi đã nói không biết bao nhiêu lần buổi đầu mình tu tập vì mình nghe nói là tu vì có phước à, tu vậy để, để được giải thoát đó là toàn là vẹt két nhồng sáo nó nói thôi và mình ráng khó lắm cũng ráng nhưng mà sẽ có một ngày bà con thấy rằng cái chánh niệm hoặc là cái định tâm mà ở trong hơi thở nó không phải là cái công phu để mình nỗ lực mà nó là quyền lợi nó là sự hưởng thụ biết nói trong rừng mới hiểu phải đến lúc đó mới khác ừ, phải đến lúc đó <coughs> bây giờ một ngày như mình dành ra hai tiếng hoặc là một tiếng hoặc là 45 phút mình ngồi mình ráng mình cắn răng mình ngồi mình xếp chân mình gò lưng không à, mình hít vào thở ra hít vào thở ra biết rõ hít vào dài biết rõ thở ra dài biết rõ đau cái này nhất cái kia tê mỏi mà ráng ráng cho đủ 45 phút đủ một tiếng tiếng rưỡi hai tiếng à, buổi đầu cái mấy cái công phu đó là một cái công nó là cái chuyện khó mà mình phải ráng nhưng sẽ có một ngày mà hành giả thấy rằng cái chuyện mà mình theo dõi hơi thở nó không phải là cái công phu để mình nỗ lực mà nó là cái quyền lợi bởi vì lúc đó nó sướng thiệt lúc đó là một sự hưởng thụ bởi vì nó là cái quyền lợi của người biết Phật pháp đấy lúc đó mình cứ canh me thấy ngay ờ, nhà ga phi trường trạm xe bus bất cứ nơi nào mà thấy mà không ai mà mà làm việc mình mình không có cần chuyện gì phải giải quyết là mắt nhắm lại liên tự nhiên mắt nhắm lại và chỉ là một việc duy nhất là là hết vào thở ra biết rõ thở ra không chỉ quan sát mà không điều khiển nhớ nha các câu thần chú chỉ quan sát mà không điều khiển nó ra vô đầy rồi tự động nó sẽ ra nó ra cạn phổi thì tự động nó sẽ hít vào chỉ biết chừng đó thôi không can thiệp không điều khiển không can dự à, chỉ có quan sát thôi lúc đó bà, bà đối bà con đó là một sự hưởng thụ đó là một cái quyền lợi Đấy. thì khi mà đạt với cái mức đó rồi tự nhiên mà con có cái hỷ giác chi nó vui nó vui là không phải là vì mình được cái gì mà nó vui là vì mình buông được cái gì ngày chưa biết đạo mình vui là vì mình được cái này được cái kia đúng không mình có được cái này có cái kia à, còn bây giờ thì không bây giờ mình được an lạc mình thấy thoải mái mình thấy vui không phải là vì mình được cái gì mà mình đã buông được ít nhất là năm truyền cái trong một phút hai phút 45 phút một tiếng một tiếng 15 một tiếng rưỡi một tiếng 45 phút trong thời gian đó mình an lạc là vì mình không còn bị bất mãn hoặc đam mê không còn thích không còn ghét cái gì hết cái đó gọi là hỷ giác chi là hỷ tế đó này rồi à, niệm trạch cần nghĩ rồi tới tỉnh tỉnh là sao cũng y chang cái hành trình đó khi một người có giới một người có định thì tự nhiên người đó có cái niềm vui và trên cái niềm vui này tự nhiên người đó được cái khinh năng cái khinh an ở đây nó là từ chữ bát sắp thí cái chỗ dịch là tỉnh cái chỗ dịch là khinh an không có nghĩa là sao là sự nhẹ nhàng nhẹ nhàng ở ờ, nhẹ nhàng nó có hai trường hợp một là nhẹ nhàng của thân và nhẹ nhàng của tâm nhưng mà ở trong cái thân giác chi này á, thì nó chỉ là sự nhẹ nhàng của tâm thôi có nghĩa là khi mà cái cái sự cái sự cái hỷ giác chi mà nó đến một cái mức độ nào đó thì nó sẽ chuyển và nó làm cho mình thấy nhẹ từ cái vui cái vui thô nó chuyển qua cái cái kinh an nó nhẹ đi ừ, nó nhẹ nó nhẹ là vì mình không còn cầm nắm nữa à, tôi đã nói không biết bao nhiêu lần à, mình trên đời có hai thứ hạnh phúc hạnh phúc là vì có cái gì đó và hạnh phúc là vì không có cái gì đó và chỉ cần bà con nghe cái chữ có và chữ không là bà con hiểu rồi hạnh phúc mà vì có cái gì đó rõ ràng nó nặng rồi có mà có trên trong có trong tay có trên vai có mà mình đội trên đầu có mà mình ôm trong lòng có mà do mình ôm mình cầm mình khiêng mình vác cái gì đó là mình thấy nó nặng còn cái đằng này là cái, mình mình vui là vì mình không có cái gì không có cái gì để bất mãn không có cái gì để mình đam mê thích thú cái không đó nó mới đã và từ cái cái niềm vui đó, đó nó mới dẫn đến cái cái cái bước hai bước tiếp theo đó là kinh nê hoặc là tỉnh nó yên à, người nó nhẹ lắm cái niềm vui đó, đó cái vui lúc đầu đó là vui mà bước tiếp theo vậy cho nên ngày mới giải rồi có giới nó mới sanh ra có giới nó sanh ra pháp hỷ pháp hỷ nó mới dẫn dẫn đến khinh an khinh an nó mới dẫn đến định tâm định tâm nó dẫn đến tri kiến như thật và tri kiến như thật nó mới dẫn đến cái trí tuệ giải thoát Mà con coi có đúng có bài kinh nào không có không có có giới nó mới có cái, cái hỷ duyệt rồi cái khinh nan rồi có khinh nan nó mới có định mà đó trong học tắt mình biết nghe là <coughs> xin lỗi giới năng sinh định định năng sinh tuệ đó là học tắt chứ còn mà học kỹ trong calama có rất là nhiều bài kinh nhắc đi nhắc lại cái đó có giới thì nó mới có hỷ mà có hỷ nó mới có kinh nan mà có kinh nan á chỉ là nhẹ nhàng đó thì nó mới có định định định tâm hay là định tĩnh từ cái định đó cái khả năng mà tập trung đúng mức đó, đó nó mới dẫn đến cái tri kiến như thật có nghĩa là lúc đó mình hồi đầu mình chỉ biết chỉ có thở ra biết thở ra thở vào biết thở vào vui biết vui buồn biết buồn nhưng mà lúc này mình mới thấy rõ bây giờ tri kiến như thật nè thấy rõ rằng cái đau này á, là nó là cái bản chất cái cảm giác đau đó là danh pháp mà cái đau đó nó dựa trên sắc pháp cái đầu gối của mình đó là sắc pháp mà cái đau đó là danh pháp không có cái sắc này thì không có cái thọ kia không có cái sắc này thì không có cái thọ kia rõ ràng ngay lúc này do có cái đầu gối cho nên là mình mới có cái thân thức thọ khổ mà cái thân thức tự khổ nó thuộc về danh pháp uhm, hành giả thấy như vậy anh giả thấy tiếp theo là cái khổ này nó là là quả mà cái tâm sân bực bội nó là nhân à giả thấy vậy đó và giả thấy vậy đó thành giả thấy rõ thấy rõ danh sắc và nhân quả là vậy thấy rõ danh sắc danh nên nghĩa là thấy rõ cái cái cái cái, cái thân thức này à, nó là danh cảm giác này nó là danh cái còn cái đầu gối mà đang bị đau này là nó là sắc à, còn bây giờ quả này cái đau này nó là quả mà cái tâm sân mà đi bên cạnh cái cái đau đó là nhân à, ừ. và tôi nói không biết bao nhiêu lần cái người mà không biết tu á khi mà nhận được quả lành á ngày xưa phải có tâm lành mới tạo được nghiệp lành mà có nghiệp lành thì có quả lành mà người không có tu khi họ nhận quả lành thì nhận bằng tâm tham mà khi họ nhận cái quả xấu họ nhận bằng tâm sân còn cái người mà biết Phật pháp biết nhất là hành giả tứ niệm xứ thì giàu đang nhận quả lành thì họ cũng nhận bằng chánh niệm mà đang nhận cái quả xấu họ cũng nhận bằng chánh niệm bây giờ biết rõ rằng nó là đồ giả à, nó là đồ giả do nhân đó thì nó tạo ra cái quả này và cả nhân đó quả này nó không có cái gì là tôi hay là của tôi hết à, nó chỉ là năm quẩn làm việc với nhau à, tùy cái duyên mà đối trước sáu trần có người thì có tâm lành có người thì có tâm xấu chỉ vậy thôi tùy duyên nhiều cái duyên à, khuynh hướng tâm lý tiền nghiệp và môi trường sống à, à, rồi tùy cái duyên mà mà đối trước cái trần cảnh đó, mình bất thiện hay thiện đó là một chuyện chuyện thứ hai tùy cái trí tuệ kiếp này mà trước cái quả xấu mình tiếp tục thiện hay là tiếp tục bất thiện này nhớ cái đó nha cho nên gọi là dư thật tri kiến là chỗ đó và cái này nếu mà nó không dừng lại mà nó tiếp tục được phát triển nữa nó được duy trì như vậy trong một tiếng hai tiếng nếu đủ duyên lập tức chứng thánh còn nếu không đủ duyên thì mình cũng được cái gọi là đích tóc thâm mát xuất bihari có nghĩa là hiện tại là trú và nó để lại cho mình năm quả báo một là chứng đạo ngay cái thuở bình sinh à có nghĩa là từ bây giờ trở đi trong một tháng hai tháng một tuần hai tuần một năm hai năm sẽ đắc đạo đó là đắc đạo thở bình sinh cái quả báo thứ hai của cái người tu tập miên mật là đắc đạo không đắc đạo thở bình sinh thì đắc đạo lúc cận tử bây giờ lúc cận tử là mình trở thành một con người mới hoàn toàn thân tâm tâm sinh lý của mình lúc đó là ở trong trạng rất tình trạng rất là đặc biệt trong đời mình chỉ có một lần là cận tử thôi cho nên rất có thể lúc đó là lúc mình đắc đạo đó lúc thở bình sinh á, còn trẻ còn khỏe không đắc thì có thể đắc trong lúc cận tử đó là qua báo thứ hai mà nếu lúc cận tử không đắc được ý, thì khi về trời gặp rất nhiều hiền thánh trên đó họ cũng hướng dẫn cho mình đắc đó là quả báo thứ ba quả báo thứ tư nếu mà về trời mà được hướng dẫn hoặc không được hướng dẫn có nghĩa là không đắc gì hết á thì khi mà gặp chánh đẳng giác ra đời đó mình sẽ là bật tóc chứng cái đắc đắc rất nhanh đặt rất mau có nghĩa là vừa gặp phật vẫn nói con câu là cái đẹp xong chứ gì mình thấy ngày sẽ lại phát ngày chỉ nghe ngã sẽ chỉ nói một câu là xong không mà bằng tóc chứng là vậy đó ừ. mà nếu mà trẻ luôn cái cái thứ tư thì lọt vô cái thứ năm có nghĩa là khi mà mình đã tu tập quá sức ngon lành mà không được gặp Phật thì tự động mình chuyển nguyện thành độc giác à, cái này trong tăng chi bộ kinh này nha này trong kinh nói chứ phải tôi nói có năm quả báo không tu hành mà tinh tấn miên mặt nó dẫn tới cái đó. rồi rồi tiếp theo là là là là nó lại thì tịnh nhân sinh ra giác chi rồi tới định giác chi định giác chi là khả năng tập trung thì khả năng tập trung ở đây đó chúng ta phải biết rằng thời đức phật đức phật chỉ nói có một thứ tập trung thôi đó là thiền định từ sơ thiền trở lên thời đức phật á ngài chỉ nói có một thứ định này đó là, kiên cố định appanasama thí không từ sơ thiền trở lên ở đây vị tỳ kheo ly dục ly ác pháp chứng và trú sơ thì một trạng thái hỷ lạc lo do ly dục sanh có tổng có tứ à, ví dụ như vậy từ đó thời đức phật ngài chỉ nói mới đến một một một thường xuyên là ngài nói đến cái cái cái cái cái, cái, cái, cái định mà từ sơ thì đó là nhưng mà thời nay đó thì cái chuyện mà đắc được cái sơ cái sơ thiền nó không phải là chuyện dễ nó không như nhiều bà con đi pa ao về nói là đắc thiền nó dễ tôi xin can bỏ suy nghĩ đó đi người ngài ngài ba ngài có nói hay không tôi không cần biết nhưng mà giàu như ngài có nói đắc thì nó dễ đó là người nói theo cái trình độ của ngài chỉ đắc thì nó không dễ như mình tưởng tượng đâu bởi vì sao bởi vì anh muốn chứng sơ thì chuyện đầu tiên là anh phải bỏ năm triền năm triền cái anh không còn đam mê trong bất cứ một cái cái, cái khoái lạc khoái cảm nào hết về vật chất về tình cảm vật chất về tình cảm nói chung anh cũng không còn thích nữa thứ hai đó là anh không có còn sân anh không còn bất mãn bực mình căm giận nữa anh không có còn hôn thụy cái không gọi này là tương đối đó nhưng mà phải là vắng mặt à, chỉ có thánh mới dứt hẳn thôi ừ. rồi anh phải dứt hẳn cái trạo hối trạo hối này có nghĩa là là là dây rứt chuyện cũ không ừ. cái đó là gọi là là, là, là hối còn trạo nghĩa là phóng chặt không có định đấy trạo hối còn hoài nghi là quan mang nghi hoặc không biết mình tu gì có đúng không sư phụ dạy gì có phải hay không chánh hay là tà Đấy. thì đại khái đó à, thì anh muốn đắc sơ thiện ấy chuyện đầu tiên là anh phải là lìa năm triền đó. và thứ hai cái khả năng năng năng định tâm của anh đó, nó phải làm sao chứ còn kiểu mà anh anh thành thiện kiểu đi đâu giá cái đồng hồ theo là cái đó chưa phải sơ thiện bởi sơ thiện nó an lạc lắm nó an lạc đến mức người ta không muốn đi ra nữa kìa chứ còn cái thứ mà tu mừng ơn cái đồng hồ lóc cốc lóc cốc lóc cốc lè cái đó là giỡn không và một chuyện nữa tôi phải nhắc lại năm cái truyền cái kể ra thì đơn giản chứ nó khó lắm chứ phải không nha khó lắm mà muốn bỏ nó khó lắm mà nha ừ. khó lắm mà cho nên định định thời đức phật thì ngài chỉ nói có một thứ định ờ, kiên cố là đó là từ sơ lên thiền trở lên còn bây giờ mình mình mình mình mới dớt giác thêm hai cái thứ định nữa đó là sát na định và cận định sát na định là cái khả năng tập trung gọi là trong từng từng giây từng giây từng giây từng giây mà nhiều giây nó thành ra phút và nhiều phút nó thành ra một giờ mà nhiều giờ nó thành ra ngày một buổi không đó. chứ còn mà thật ra không phải dễ đâu cái gì không cái đó gọi là sát na định còn cái cận định là cái khả năng tập trung tư tưởng của cái người sắp đặt sơ thì sắp đặt thì kiên cố đó ừ, nhớ cái đó cái cận định đó là cái cái cái cái cái cái, cái giai đoạn mà mình sắp sửa đắc thiện rồi đó lúc đó là mình có thể chịu một hai tiếng là như như trở bằng tay đó vô đó rồi là nắng gió mưa sương nóng lạnh kiến rệp rùi mũi hoàn toàn mình không có biết nữa đó cái cảnh định đó cảnh định đó nha ừ, cả đó. chứ không phải là ờ, đợi tới sơ thì nhị thiền không nghe cận định mình đúng là cận định tứ thiệt đó là phải như vậy đó tức là ba cái nóng lạnh rùi mũi là mình không có biết nữa mà trong mấy giờ đồng hồ như vậy rồi nhiều người tưởng nó là đắt rồi chứ không dám đâu lúc đó vẫn là tâm đại thiện dục giới chứ chưa phải là tâm tâm đáo đại chưa phải là tâm sơ thiện nhớ cái đó nha là định giá trị là vậy đó thì cái định này nè à, nó mới là cái nền tảng tốt không phải tốt mà là tuyệt đối cần thiết cho cái trí tuệ nó làm việc nhưng mà sở dĩ có những người họ chưa từng tu thiền ngày nào mà họ vẫn đặt đạo là vì sao là vì họ đã tu định quá nhiều kiếp rồi cho nên bây giờ đó là họ chỉ cần một tích tắc là có đủ có đủ giới định tuệ tàm quý tính tấn niệm định có đủ hết trong tích tắc à rồi mình thấy vậy mình tưởng tu dễ chứ không phải đâu nhưng ngày sẽ lại phát ngày nghe ngày đắc liền mình nghĩ ồ dạ tôi cũng vậy không dám mình được bao nhiêu phần trăm của ngày sẽ lại phát Đấy. các vị xem là trong cái kinh ờ, gọi là kinh Nalanda Nalanda là cái bản quán của ngày bản quán sinh quán của ngài sẽ lại phát ấy. Ừ. cái kinh đó nó nằm ở trong cái cái cái, cái chương gọi là sát tí bách than á quát cát ờ. ở trong ờ, gọi là cái chương niệm xứ ở trong ờ, tương ưng ấy, nha tương ưng cái vị dò cái cái, cái phẩm cuối cùng á là là ma quát cát trong đó nó, nó có cái chương riêng gọi là nó có cái chương riêng gọi là trong cái chương đại phẩm nó có cái nó có cái phẩm gọi là phẩm niệm xứng thì trong cái phẩm đó nó có cái bài kinh Nalanda mà chú giải commentary đó Atthakatha của kinh đó nó rất rõ là khi ngài sẽ là phát ngài tịch ấy, Đức Phật ngài dạy rằng này các vị kheo trong 10.000 cái vũ trụ ấy, mỗi vũ trụ như vậy nó gồm có một mặt trăng một mặt trời không nhưng mình hiện giờ là mình đang sống trong một cái thái dương hệ trong là được gọi là một vũ trụ mà ngài nói trong 10.000 cái như vậy măng thấp bê toa tức là trừ ta ra à thì Sariputta Sariputta đó bà nhà với Sarisa vậy ma hồ tí không có ai mà có cái trí tuệ sánh bằng sao là Phật trong 10.000 vũ trụ trừ ta ra thì không có ai à, mà có trí tuệ như lời sao là Phật vì tưởng tượng này các bạn thấy ông Stephen Hawking của Anh Einstein ừ, của Đức ổng là gốc Do Thái luôn ừ. rồi ông Von Frau rồi ông Oppenheimer à, bao nhiêu cái đầu óc kinh hoàng như vậy mà trong một cái, cái hành tinh này nó có biết bao nhiêu bộ óc mà có cái IQ cỡ đó biết bao nhiêu vậy mà Đức Phật ngày dạy rằng trong mười 000 vũ trụ trừ ngài ra không có ai có được cái trí tuệ như ngài à, nghe nghe cái là ngài đắc liền và có rất nhiều vị cũng nghe xong đắc liền nhưng mà đừng tưởng là bằng ngài lại phát công bây giờ họ chỉ đủ điểm họ đắc còn nghe dư điểm à, một cái đủ với cái dư thì nếu mà không xét kỹ thì giống nhau ví dụ như các vị đủ tiền để mua ổ bánh mì mà ông tỷ phú cũng đủ tiền mua ổ bánh mì rồi mình thấy hai người xếp hàng ông kia cũng hốt nắm bà cắt bỏ ra cũng cầm bánh mì rồi mình cũng hốt nắm bà cắt mình mình bỏ ra cầm cầm bánh mì mình tưởng ổng với mình giống nhau không mình là ngoài khúc bánh mì ra đó là mình phải chạy lại giật gấu vá vai làm sáng ăn trưa làm trưa ăn chiều còn cái ông nội đó là ông chẳng những ông dư tiền mua bánh mì ông mua luôn cái thùng bánh mì cái tiệm bánh mì ông lập ra nguyên một cái chuỗi hệ thống bán bánh mì toàn quốc toàn khu vực Đông Nam Á toàn khối ASEAN toàn Á Châu ông tỷ phú ông có khả năng làm một cái hệ thống bán bánh mì chỉ xá gì ổ bánh mì mà, mà ông mới thì mua còn mình mình, mình bán vé số mình đập xích lô không thì mình mình hốt mới và cắt mua được ổ bánh mì xong cái là mình cũng đuối rồi đó mình biết trưa nay ăn cái gì này, đó, cho nên đừng có thấy mấy vị mà đắt nhanh nhanh giống nhau không nhiều vị trong đó chỉ đủ ăn đủ mặt có nhiều vị là triệu phú có vị là tỷ phú mà tỷ phú khu vực tỷ phú châu lục và tỷ phú toàn cầu nó nhiều loại trong đó nhớ nha ừ cái là để nói về định giác chi đó à, giống nhiều lần tôi có nói định nó giống như nước vậy đó à, có trường hợp nước ờ, nó chỉ đủ để mình thấy thôi ví dụ như nước trong xương ờ, à, nước trong tuyết nước trong mưa à, trong không khí đó rồi cái nước mình đủ để mình thấm ướt môi nước để mà mình có thể rửa tay rửa chân nước đủ để mình nấu ăn tắm rửa <coughs> nước đủ để mình ngâm mình ngâm bột nước đủ để mà mình gọi là là thả sen nuôi cá à, nước đủ để mình gọi là chèo xuồng trên đó và nước đủ để mà mình nhìn nó mút mắt như là đại dương nước đủ để mình chèo xuồng đó mình đi chiến hạm trên đó thì định cũng vậy có những người cái định họ nó chưa vừa đủ để thấm môi có người định họ cái tao định khả năng định tâm họ nó đủ để rửa để ướt nhúng ướt cái ngón tay có người cái định họ nó chỉ đủ để họ rửa tay có người cái định của họ nó chỉ đủ để họ giải khát có người cái định của họ nó đủ để tắm rửa để rửa mặt có người đủ để họ tắm có người đủ để họ đủ nước để ngâm nước để tắm khác nước để, để mà tắm nó khoảng chừng ừ, hai ba chục lít là mình đã tắm được rồi à nhưng mà nước để ngâm là phải trên 50 lít cho tới phải cả trăm lít mới ngâm được phải cả trăm lít nước mới ngâm được rồi hơn nữa nước để mình chèo xuồng trên đó được nước để mà mình có thể mình đi tàu lớn đi du thuyền trên đó thì cái nó còn minh mông nữa hiểu chưa tình ừ, cũng vậy thì tùy người mà mình cái khả năng định tâm nó tới đâu Đấy, rồi cuối cùng là cái xả giác chi xả giác chi là làm sao xả giác chi là cái cảm gì cái cái cái cái cái khả năng bình tâm thanh thản à, trong hai cái tình huống à, chúng sinh và sự đời gọi là sách tác à, sách tạo kha và cái sanh kha đó Bekha sách tạo kha là sao có nghĩa là mình không có nặng lòng bởi bất cứ một cái cá nhân nào đây là người thương đây là người ghét đây là người đẹp đây là người xấu đây là người mà mình phải thương đây là người mình phải tránh xa lắp lắp lắp lắp lắp lắp lắp la đó gọi là nặng lòng vì chúng sinh à, còn thương còn ghét còn bận tâm còn nặng lòng rồi cái thứ hai nó là xã trong pháp hữu vi là sao vị đã biết rõ rằng nếu bỏ nếu tách rời năm quẩn tách rời sáu căn sáu trần sáu thức sáu xúc sáu thọ sáu tưởng sáu tư thì không hề có một cái gì gọi là chúng sanh hết lại à, cái thứ nhất đó là là là xã đối với chúng sanh nghĩa là vị đó không có bị nặng lòng bởi một cá nhân nào hết nhưng còn cái xã đối pháp hành là đối với bản thân mình nè vị nó thấy rõ rằng cái cảm giác dễ chịu này cũng do duyên mà có rồi lập tức mất đi cảm giác khó chịu này dễ chịu này cảm giác buồn này vui này thiện này ác này do duyên mà có rồi lập tức mất đi và bị thay thế bởi cái khác cái sau chiếm chỗ cái trước cái trước nó nhường chỗ cho cái sau tất cả do duyên mà có có rồi phải mất đi cảm chưa và bảy cái này à, bây giờ mới, mới chốt lại thầy pháp này chốt lại bài giảng nè niệm trạch cần hỷ tỉnh định xã à, bảy cái này nè là ừ, bảy cái yếu tố bảy cái điều kiện để mà giúp ta chứng thánh ngay cả bằng vị chánh đẳng chánh giác thì cũng phải tu bảy cái này để thành phật mà tại vì tùy chỗ có chỗ kể về chỗ kể khác nhưng mà mình hoàn toàn có thể nói rằng thành phật á, là tu bảy cái này bà con nào không chịu á, bà con nào không chịu á, không nói trụ kinh là nói kinh là nói bà con vô trong cái trường bộ kinh đó, cái bài mà gọi là là bài kinh tự hoan hỷ không kinh tự hoan hỷ uh -huh. thì trong đó có nói cái ngài sa la Phật ngày nói trước mặt đức phật bạch thế tôn con không biết gì về chư phật quá khứ con không biết gì về chư phật vị lai và con cũng không biết gì về thế tôn con chỉ biết một điều rằng tất cả chư Phật ba đời mười phương đều phải tu tập bát chánh đạo tứ niệm xứ tất giác chi để mà chứng đạo hết cái đó còn biết chắc còn ngoài cái cái này ra thì ba cái khác con không biết bởi vì cảnh giới chư Phật là vô lượng không áp tâm anh nha gùi cho đấy vô lượng cảnh giới chư Phật con không có con có sờ chạm tới được à, nhưng mà con biết chắc là tất cả chư Phật ba đời mười phương đều phải tu tập thật giác chi và thành đạo nhớ nha ừ, đó là kinh tự hoan hỷ à, trong trường bộ kinh nhớ ha ừ, rồi bây giờ tiếp theo cái nội dung bài kinh này là sao Đức Phật ngài dạy rằng cái tâm tánh con người chúng sanh nó thì dị biệt mỗi đứa một tánh và mỗi cá nhân cũng có lúc về lúc khác thì ngài nói ngài dạy rằng bảy cái, cái giác chi này nè à, tùy lúc mà tu tập cái nào đó cái tiếng Pali gọi là lean á, chích tăng có nghĩa là khi nào có tâm nó biến lười thiếu tinh tấn thì lúc đó nên tập trung tu tập cái gọi là trạch giác chi cần giác chi và hỷ giác chi đó cho nên có tâm mà nó sụ lơ nó thiếu tinh tấn còn khi nào mà nó bung sung mà nó tinh tấn quá dư trong trong Pali gọi là gọi là ách ách chát ách chát là tí đó Achya Viriya có nghĩa là tinh tấn mà nó quá mức à, không <coughs> thì lúc đó nên tu cái tỉnh định xã để mình kèm nó lại ừ. kèm nó lại thì sẽ dĩ kinh này nó có cái tựa là kinh ngọn kinh nhấm lửa là sao ngài dạy rằng hễ mình nhấm lửa đúng cách thì lửa nó mới cháy được còn mà nhấm lửa sai cách thì lửa nó không có cháy được cả buổi trong bông thổi là nó đỏ mặt vậy nó tía ta chứ còn nó không có ra nó không có cháy nổi đóng củi cũng vậy tùy lúc mà tu cái giác chi nào tôi nhắc lại khi mà thiếu tinh tấn biến lười tiêu cực thụ động không hướng hạ thì lúc đó đó mình nên gọi là tập trung cái là tỉnh à, tập trung cái gọi là trạch giác chi cần giác chi và hỷ giác chi và chỗ này bắt buộc bắt buộc chỗ này tôi không có giải thích mà tôi phải làm một cái chuyện rất là đời đó là bà con phải tìm cho được cái quyển kinh nghiệm tuệ quán tập 2 trang 320 300 324 hay là 320 gì đó nhớ hàng số đó mà không sao cứ vào mục lục thì trong đó chúng tôi có trích đoạn trong chú giải à, chú giải của tương ưng bộ kinh mà có Pali nha phải Pali mới được nha phải có Pali chứ không có tiếng Việt không được phải có Pali ừ. thì trong cái cái cái, cái từ trang 324 à, trở đi đó, thì có ghi rất rõ là cái cách nào để mà mình là trao dồi cái từng giác chi một ví dụ như bây giờ cái niệm giác chi yếu quá phải làm sao tỉnh giác chi yếu quá phải làm sao định giác chi xả giác chi trạch giác chi cần giác chi hỷ giác chi nó yếu quá mình phải làm sao và năm truyền cái ví dụ như dục cái dục nó mạnh quá mình phải làm sao rồi cái sân nó mạnh quá mình phải làm sao buồn ngủ quá mình phải làm sao thì tất cả những cái đó trong kinh nghiệm tuệ quán của chúng tôi dịch à, thì có ghi rất rõ và có Pali anh nói là có Pali nha có Pali và bà con muốn đọc thêm cho kỹ thì lấy cái chữ Pali đó bỏ vào Google thì nó dắt bị đi đó cũng lại đó là một trong hai cách mà chúng tôi vẫn thường làm cách một thì do đọc nhiều đọc thường thì chúng tôi cứ mỗi lần cần tra cái gì thì dùng trí nhớ coi cái này mình có thể tìm đọc ở đâu hả rồi còn cách hai là mình copy một chữ nào đó đem bỏ vô Google nhờ ổng kiếm giùm à, kiếm giùm nhớ nha rồi và đương nhiên chỗ này phải mở ngoặt nói thêm bà con ờ, có biết ừ, cái khả năng ngoại ngữ càng rộng thì bà con càng sướng còn nếu mà bà con chỉ biết tiếng Việt thì phải nói rất là đáng tiếc vô cùng vô cùng đáng tiếc là bởi vì cái tài liệu tiếng Việt rất rất là hạn chế chứ còn nếu bà con ừ, mà ừ, không cần giỏi chứ đọc hiểu thôi đọc hiểu thôi để đọc hiểu được tiếng Thái tiếng Pali tiếng Anh tiếng Đức à, bây giờ có cả tiếng ba lan tiếng ý bây giờ nó có có có tiếng ba lan tiếng ý tiếng nga à, mà nói về Đàm nói về vipassana có cả tiếng nga à, tiếng ý tiếng ba lan tiếng tiệp tập đâm tà la cho nó ừ, rồi chưa kể là có một có chắc có, có cả chục trang có cả chục trang mà về Theravada mà đặc biệt là về về Abhidham và và Vipassana mà bằng tiếng đại hàng mới ghê chứ không và hồi đó giờ tôi có thành kiến với, với, bà tàu cái gì mà của tàu cái gì mà china là cái đó là tôi ghét mà bây giờ mình đâu có biết là trời đâu có mấy cái ờ, website ờ, mà mà mà về vipassana về Abhidham về Nikaya đó mà bằng tiếng tàu nó nhiều coi như vô thiên lũng đếm không sẽ nhiều lắm lên internet nhiều lắm thì khiếp luôn thì khiếp luôn và đó là một cái sướng cho những dịch giả uh, nam tông có nghĩa là rất là gọi là phải rất nhiều mà hầu hết những chữ khó đó. À, ví dụ như là những chữ khó mà mình biết dịch sao đó là cứ vô đó là quất cái chữ Bali vô là nó dịch tút lúc thí dụ như ngài sắc là phất trước khi ngài tịch thì đức phật ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày mình nói ngài sẽ là phất rằng trước khi đi sẽ là phất hãy thuyết pháp cho chúng tỳ kheo một lần cuối đi thì lúc đó đức phật nghe như vậy ngày hiểu rằng thế tôn trong cái cái dịp này ấy, mà ngài kêu mình thuyết pháp ấy, là ngài ngụ ý là mình phải gọi là quý cấp chứ phải vừa thuyết pháp và vừa hiện thông chứ không phải thuyết pháp như mỗi khi mỗi khi là ngày ngày được đức phật gợi ý là ngày dạ là ngày, ngày, ngày ngồi tại chỗ ngày giảng ngày bữa nay thì xong bữa nay ngày mới thể hiện thành thông lại thuyết pháp cho hư không thuyết pháp xong xuôi rồi ngày mới bước xuống ngày lạy phật phật mới hỏi ngày xá là phật Cô na bố hâm imang hammapariyadu cái pháp thoại mà vừa giảng nên gọi tên nó là gì thì ngài sẽ lát phát ngài bạch thế tôn Con muốn gọi cái pháp thoại vừa rồi đó là si hát quý kỳ lý tôn là hâm mau tao già là pháp thoại sư pháp thoại sư tử hí tức là tức là cái đó là cái cái cái, cái, cái, cái trò chơi của ông sư tử vậy sư tử con mình mày chơi trước mặt con sư tử mẹ dễ sợ thấy thương lắm mà đánh nó đẹp ngày ngày tử nhẫn ngài là con sư tử con ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày, ngày làm những chuyện đó trước mặt đức phật giống như sư tử mẹ vậy ừ, sư tử hí ừ, ngày đó xong rồi mới quỳ lại phật nghiệp đi đó là lần cuối cùng không gặp phật nữa ừ. thì cái chữ đó hay quá mà ở đâu ở đâu ra cái chữ đó đây để cứ cứ trời ơi mấy cái trang web của tàu nó đây mà mình tôi không biết tàu đó là tàu gì tàu đại lục tàu Đài Loan tàu Hồng Kông tàu Mã Lai tàu Singapore tàu lắp lắp lắp lắp lắp lắp toàn cầu mình đâu biết ừ. nhưng mà đại khái <coughs> đại khái rất là đặc biệt bà con không lẽ ở tuổi này bà con 40 50 60 tôi kêu bà con thì học ngoại ngữ thì nó quá nhưng mà tôi chỉ nói đặc biệt với những người trẻ hoặc những người tuy đã lớn nhưng mà tự liệu thấy mình còn có thời gian thay vì ngồi chích chát tầm bậy tầm ba thì nên nhớ rằng nó biết được một tí ngoại ngữ vẫn lợi lợi lắm không rồi như vậy thì cái tổng chi cái bài về bài kinh hôm nay nói cái gì đó là nói về bảy giác chi và chốt lại là lúc nào nên tu cái gì và ngày dùng hình ảnh chuyện hình ảnh một cái người nhóm lửa nếu mà nhóm đúng cách thì mau lửa nó mau cháy còn mà không có đúng cách thì cả buổi lửa nó không có nhen nổi nhớ nha ừ, ừ, đó và để gọi là tìm hiểu sâu rộng à, cái cách nào mà để gọi là tu tập trao dồi từng giác chi một này thì hồi nãy các vị có ý không bảy giác chi thì ngày cái dạy rằng khi nào mà tâm biến lười thì tu tập cái gọi là trạch cần hỉ mà khi nào cái tâm nó bung sung nó manh động thì tỉnh định xả vậy là mới có sáu à. một cái là một trường hợp một là tâm mà nó xa xúc thì trạch cần hỉ còn tâm mình nó đang nó bung sung manh động thì tỉnh định xả có xả còn cái niệm là tính sao ta nghe nói niệm trong mọi trường hợp trong mọi trường hợp dầu cái tâm mình nó đang bung sung hay là nó đang héo úa lui sụp thì lúc nào niệm cũng cần thiết và người có học A Tỳ Đàm phải biết chuyện này phải biết chuyện này ở trong năm quyền tính tấn định định tuệ đấy thì đức tin có lúc nó trội nó vượt trội tinh tấn có lúc nó vượt trội định có lúc nó vượt trội tuệ có lúc nó vượt trội tuệ nhiều quá nó dễ nó cũng dễ dẫn đến phiền não mà định quá nó cũng dẫn nó dẫn đến phiền não à, à, tính nhiều quá nó dẫn dẫn dẫn đến phiền não tính nó dễ dẫn đến tha, mà định dễ dẫn đến hôn thủy mà tuệ nhiều quá nó dễ dẫn đến nghi cũng dẫn dễ dẫn đến tà kiến nha à, mà tinh tấn nhiều quá nó cũng dễ dẫn đến hôn thị còn dễ dẫn đến sự mệt mỏi không nhưng mà riêng về niệm thì không đối với à, tính tánh định tuệ bốn cái này nó có có lúc nó đủ có lúc nó thiếu và có lúc nó dừng nhớ nha nhớ nha tính tánh định tuệ bốn cái này có lúc đủ <coughs> đủ xài đó có lúc thiếu có lúc dừng nhưng mà riêng về niệm thì không niệm chỉ có đủ và chỉ có thiếu chứ niệm không bao giờ dư tới chết cũng nhớ câu nói này tới chết cũng phải nhớ câu nói này không tính tấn định tuệ có lúc dư có lúc thiếu có lúc đủ nhưng mà riêng về niệm thì chỉ có thiếu và và và, và đủ thôi chứ niệm không bao giờ dư nha nhớ không bao giờ có chuyện mà ông đúng niệm nhiều quá no no chánh niệm luôn luôn mọi trường hợp đó là cần thiết Ok, chúc các vị một ngày vui và nếu tôi là các vị lập tức ngay bây giờ tôi đã thò tay tôi rút cuốn sách đến nếu mà tôi đã có còn nếu không có tôi phải tìm ra quyển đó và tôi không phải làm chuyện bán sách rẻ tiền đâu quý vị mà tại vì tôi muốn cho các vị thấy một chuyện là tại sao tôi lại mất thời gian cho những cuốn sách mà tôi in tôi dịch tôi soạn rồi tôi đem đi in là bởi vì tôi cố ý tôi hướng các vị đi theo một cái con đường mà các vị tôi thấy rằng nên đi nên đi à, bây giờ các bây giờ các vị mới thấy ồ ờ, tại sao có cần đến cái cuốn sách đó thí dụ như ừ, ở trong cái Atida ấy, Atida mà rồi ờ, không xin lỗi kinh nghiệm từ quán nó có cái phần rất là quan trọng đó là cái phần gọi là 200 pháp thực tính ví dụ như định nghĩa về đức tin về tàm về quý ừ. về ba la mặt lắp lắp lắp lắp tất cả những cái đó mà cứ nay nghe thầy này nói mai thầy kia nói chứ cái đầu quá mệt lắm mệt bây giờ mình có thương thầy cách mấy gì nữa cũng phải trở về với kinh điển thì cái định nghĩa thế nào là bụng xỉn thế nào ganh tị thế nào trí tuệ thế nào chánh niệm thì phải trở về với, với cái định nghĩa bằng tiếng Pali thôi chứ rồi cái bây giờ các vị không đồng ý với chữ dịch của tôi các vị cứ lấy nó đem vô Google hoặc đi tra từ điển nha nhưng mà đại kỵ nhất tôi nói một lần cuối cùng tôi kỵ nhất một chuyện đó là đi học đạo mà thờ thầy như là thờ ông cố nội đó là ngu xuẩn là dốt nát các vị biết không thân người khó được chánh pháp khó gặp mà không có gì mà nó ngu xuẩn nó trâu bò nó xúc vật cho bằng cắm đầu đi thờ mô ông thầy mà đôi kinh điển mình để làm lơ mà ông thầy đó, đó là ông giảng mà trật trúng gì đi nữa là hên xui có phải ngu sững có phải trâu bò không cho nên quay đi đâu đi cũng phải quay về với kinh điển còn thầy nói là không cần học thầy cười mỉa thầy cười chăm biếm rồi thầy nói mình tu mình giữ tâm rộng rãi tôi lại các bố làm ơn cho phật tử học giáo lý đi rồi trên cái nền đó đó nó có duyên thì họ tu được còn họ không có duyên họ ráng họ chịu nhưng mà đại kỷ nhất là thờ thầy trên đầu coi thầy hơn phật thời này là cái thời người ta coi tổ lớn hơn phật người ta coi lệ nó quan trọng hơn luật mà lẽ ra thì tổ phải trên phật phật phải trên tổ dưới tổ phải dưới phật chứ mà luật phải trên lệ chứ không thể nào mà luật mà, mà dưới lệ hết nhớ nha phật phải trên tổ luật phải trên lệ đấy nguyên tắc nó có giá trị nguyên tắc kinh nghiệm nó có giá trị kinh nghiệm không thể lấy cái này mà áp chế là, là, là, là xóa nhỏ phủ nhận cái kia được nhớ nha ok chúc các vị một ngày vui rồi hẹn lần thứ hai tuần sau chúng con tri ân sư và hẹn sư dạ. tuần sau xin cảm ơn sư yeah. Dạ. dạ à, buổi học của chúng ta đến đây đã kết thúc và hẹn quý vị vào tuần sau với bài kinh mới của sư Ờ, xin cảm ơn quý vị à, good night dạ, quý vị dạ chúc mọi người buổi tối an lành